được cắt ờ, CNC để đảm bảo cái bề mặt này nó được phẳng và không có xảy ra tình trạng là bị kê nhôm chúng ta kẹp nhôm vào và anh em để ý thấy cái đường lưỡi ra của ờ, máy cũng rất là nhỏ chỉ ờ, vừa cái đường lưỡi ra của lưỡi cắt 450 đảm bảo là không có bị luồng gió và nó sẽ không có bị tình trạng là bị biên lưỡi và trên hai đầu máy của dòng sản phẩm và rút liền sẽ đảm bảo là kẹp giữ pho nhôm rất là chắc chắn và máy sẽ được ờ, phối hợp đó là hệ thống ba bích tông kẹp nhôm và phía trên đây là bàn điều khiển máy cắt nhôm này sẽ được ờ, điều khiển hoàn toàn trên bàn điều khiển này ờ, và bàn điều khiển sẽ được việt hóa để anh em có thể dễ dàng sử dụng và hệ thống những nút điều khiển đều được bọc cao su tránh tình trạng đó là mạt nhôm văng vào làm hỏng hóc những cái nút này thì phía bên đây của bàn điều khiển còn được tích hợp thêm một cái ờ, giá đỡ để anh em có thể là để tài liệu khi chúng ta lấy kích thước cắt chúng ta có thể để lên đây và xem à, cùng theo đó là điều chỉnh số liệu và chỉnh góc cắt thì à, bây giờ em sẽ giúp anh em có thể thấy được là máy có hoạt động như thế nào trên bàn điều khiển này thì em sẽ tiến hành là chuyển góc cắt và đặc biệt trên đầu máy số 2 thì thấy là khi chúng ta di chuyển lấy cái thước xong chúng ta có thể là khóa lại bằng chốt hẳn hơi được tích hợp trên đầu máy rất là tiện lợi và máy sẽ được ờ, hoạt động trên hai đầu máy riêng biệt và có thể là điều chỉnh được lượng dầu ra vào làm mát cho lưỡi cắt rồi sẽ nó sẽ bôi trơn cái đường lưỡi cắt và tạo thành phẩm đẹp hơn và đây nó sẽ tiết kiệm cái lượng hơi khi đưa vào canin và điều đặc biệt hơn của máy là khi ờ, chúng ta tiến hành ờ, cắt nhôm thì anh em là phải tiến hành cái này kẹp cắt tông để khi cắt tông này kẹp vào đầu máy số 2 nó sẽ không có bị ờ, rung lắc và thuốc vẫn sử dụng hệ thống nước inox được nẹp nhôm và các CNC ờ, sẽ không có bị ờ, các chỉ số sẽ không có bị phai mờ trong thời gian anh em làm việc và bên cạnh đây máy cũng được kết hợp thêm hệ thống đèn led và kính lúp để anh em có thể làm việc trong môi trường đó là thiếu ánh sáng hoặc là trời mùa đông thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng thì những cái hệ thống đỡ đầu máy của chúng ta điện của dòng máy phát ờ, F88 thì sẽ được ờ, thiết kế là một cục chống đỏ pha ờ, giúp anh em có thể là kiểm tra được nguồn điện vào đồng thời đó là sẽ có tích hợp đó là hai cục khởi động từ và hai áp automat tổng để anh em có thể hoạt động riêng biệt từng đầu máy nếu như một đầu máy xảy ra tình trạng đó là bị hỏng hóc thì chúng ta có thể là sử dụng đầu máy còn lại và đây còn bố trí thêm cả cầu chì để đảm bảo an toàn cho anh em và đây là những cái ờ, rơ cảm biến nhiệt và hammer thời gian để ờ, khi anh em sử dụng thì những cái rơ và cái hammer này nó sẽ làm ổn định nguồn điện và điều hòa được cái ờ, lượng nhiệt của máy và đảm bảo là những cái bộ phận thiết bị này sẽ được hoạt động an toàn và dây điện của bên công ty Factor sẽ được làm hoàn toàn bằng dây điện loại đồng 100% là loại đồng và hệ thống hơi sẽ được tách biệt hoàn toàn so với hệ thống điện để tránh trường hợp đó là sẽ bị nhiễm điện nhiễm tư và những cái đường à, ống dây hơi này cũng sẽ được bố trí rất là gọn và được bơm keo ở dưới mỗi chân ống dây hơi để sẽ không có tình trạng là bị xì hơi ra bên ngoài hệ thống bích tông đỡ của máy ở đằng ở phía sau đầu máy là những bích tông đặt hết và đúc liền và ngay cả những cái bích tông mà đẩy nắp trục cũng là bích tông đúc đặt luôn và hệ thống motor của máy sẽ là hệ thống motor vuông à, và di chuyển trên đường đó là trục à, dây vuông nên là đảm bảo cho cái việc ờ, đường lưỡi đưa ra sẽ rất là chính xác và bên cạnh đó máy còn được ờ, tích hợp đó là cao dầu làm mát thông minh được thiết kế với màu đó là màu nhựa trắng trong giúp anh em có thể kiểm soát được lượng dầu ra vào và nó sẽ được trải qua hai lần lọc để ờ, hạn chế tình trạng đó là bị vùi bẩn hay là mạc nhôm băng vào thì sẽ đảm bảo lượng dầu đưa lên làm mát cho lưỡi cắt là lượng dầu sạch hoàn toàn có hệ thống dây điện và dây hơi sẽ được bao bọc bằng à, dây xích chịu được làm bằng nhựa cứng chịu lực là sẽ không có tình trạng đó là bị cản gạch thì đây là tổng quan về dòng à, sản phẩm à, không F Factor F88 của công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam vừa rồi anh em cũng đã được ở gần khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại phía bên trên màn hình để được thông tin và báo giá chi tiết về sản phẩm. Và anh em có thể là đến tổng kho của công ty Master để tìm hiểu thêm về những dòng sản phẩm khác như là những dòng sản phẩm uh, trung cấp đó là những sản phẩm uh, 05, 06, 08, 09 những sản phẩm cao cấp hơn như là dòng sản phẩm F55, F66, F88 F99 và các dòng sản phẩm trong dây chuyền sản xuất đó là máy đột dập, máy à, ép róc, máy tải đồ đố, máy dập phá, máy nén khí và các phụ kiện của à, máy sản xuất của nhôm. Thì à, anh em xem video nếu cảm thấy video ít hãy ấn like và đăng ký kênh để có thể là theo dõi thêm nhiều video mới. Xin cảm ơn anh em đã luôn quan tâm và ủng hộ công ty Factor Việt Nam. Cảm ơn anh em đã bất chút thời gian ra theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.